Đầu tiên là phần lý thuyết định nghĩa lại thế nào là bất phương trình. Chúng ta có này, cho hai cái hàm số y bằng fx và y bằng gx. Hai hàm số này có cái tập xác định lần lượt là df, dg. df tương ứng với tập xác định của hàm số fx, dg tương ứng với tập xác định của gx. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ đặt D là bằng DF giao với DG. Tức là cái phần chung. Khi đó, khi đó nha. Mệnh đề trừ biến có một trong các dạng sau. Dạng đầu tiên đó là gì? Fx lớn ở nhỏ hơn Gx. Dạng thứ hai, Fx lớn hơn Gx. Dạng thứ ba, Fx nhỏ hơn hoặc bằng Gx. Và dạng thứ tư, Fx lớn hơn hoặc bằng Gx được gọi là bất phương trình một ẩn. Và x ở đây ta gọi là ẩn số hay gọi là ẩn. Được chưa? Và D ta gọi là tập xác định của bất phương trình. D ta gọi là tập xác định của bất phương trình. Ok chưa? Thầy sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như thế này, rất đơn giản thôi. Ví dụ như 4x um, lớn hơn hoặc bằng 2 chẳng hạn. Vậy thì khi đó Fx ở đây là là bằng 4x, còn Gx ở đây là là 2, đúng chưa? Đây là một bất phương trình. Một bất phương trình nữa, căn bậc 2 của x bình phương trừ đi 5x nhỏ hơn nhỏ hơn 3 chẳng hạn. Đây cũng là một bất phương trình hoặc là thầy thay ở đây thêm đây nữa là 3x chẳng hạn. Đây là một bất phương trình. Fx là căn bậc 2 của x bình phương trừ 5x. Còn gx là 3x. Đúng chưa? Hoặc thêm một anh nữa nha. Ví dụ như um, x bình phương nhỏ hơn nhỏ hơn 9. Đây cũng là một bất phương trình. Với fx là bằng x bình phương. Còn gx ở đây là là 9. Ok chưa? Đấy, đấy chính là một số ví dụ liên quan đến bất phương trình. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm tập xác định của anh này, tập xác định của anh này hay là điều kiện xác định của bất phương trình này là D bằng R. Đấy. Còn anh này, điều kiện xác định là gì? x bình phương trừ 5x. Đấy, điều kiện là x bình phương trừ đi 5x lớn hơn hoặc bằng hoặc bằng không Đúng chưa? Còn anh này, anh này cũng là R điều kiện là gì?